Vâng, ờ, quý vị các bạn đến kênh video điện máy Cường Linh thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 thì ờ, chúng tôi xin giới thiệu đến ờ, quý vị các bạn các mẫu máy trộn cám trộn nguyên liệu thức ăn làm cho gia súc gia cầm thủy sản đang phổ biến nhất trên hiện nay được cả bà con tin tưởng và sử dụng rất là nhiều thì trước mắt bà con đây là bốn mẫu máy trộn cám được bà con sử dụng nhiều hiện nay thì nó có máy 50 kg này 75 kg 100 kg hoặc 150 kg tương ứng với ờ, máy là hai bao ba bao bốn bao và năm bao thì đây ờ, trước mắt đầu tiên đây là cái máy 50 kg đấy thì ờ, về hình thức thì các loại máy là đều nó có kết cấu cấu tạo giống nhau đấy đều là motor ở giữa ở dưới và sử dụng một cái trục xoắn ở giữa đấy hay gọi là máy trộn cám trục đứng sử dụng cái trục xoắn như này nó sẽ khoát lên để ờ, trộn đều cái nguyên liệu bên trong thì đấy ờ, về phần kết cấu của các máy thì nó hoàn toàn giống nhau đều là chân đế bằng inox và cái buồng trên cũng hoàn toàn bằng inox đấy motor dây đồng và sử dụng truyền ờ, động bằng dây dây xích à, khác nhau ở đây đấy là về cái kích thước của các cây lồng và uh, công suất của cái motor thì máy lớn hơn thì nó sẽ có cái lồng lớn hơn để đựng được nhiều Ờ, cám hơn nguyên liệu hơn cũng như là motor lớn hơn để ờ, máy nó chạy khỏe hơn đảm bảo cái công suất của máy ở đây thì ờ, một cái máy hoàn chỉnh của nó thì nó sẽ gồm có, cái phần chân đế này, hoàn toàn bằng inox như này chân đế hoàn toàn bằng inox 204 à, chân đế là bằng inox 201 và còn bên trên thì bằng inox 204 rất là sạch sẽ sáng bóng ở đây đấy inox đấy, rất là chắc chắn ở phần dưới các chân đế thì nó sẽ có các chân cao su nó lắp thẳng vào trong đấy đấy để cho à, lúc bà con sử dụng máy thì nó sẽ không bị à, à trầy trượt trong quá trình sử dụng cũng như là à, nó sẽ không à, hạn chế cái phần va quệt giữa cái inox này và cái mặt sàn à, mặt mặt mặt nền đấy à, đằng sau này thì à, máy nó có thiết kế hai cái bánh xe để chúng ta có thể là nghiêng cái máy này ra thì cái bánh xe này nó sẽ tiếp xúc với cái mặt nền đất thì chúng ta sẽ đẩy đi đẩy lại rất là dễ dàng đấy chúng ta nghiêng thế này đấy sẽ sử dụng sử dụng à, hai cái bánh để chúng ta di chuyển Đấy, bà có thể nhìn thấy rất là đẹp ở đây à, <coughs> cái phần xung quanh lắp này thì cũng hoàn toàn bằng inox thì đảm bảo cho bà con trộn thức ăn ví dụ có dính ờ, có độ mặn đấy hoặc là nước biển các thứ thì nó cũng không bị dính xét theo thời gian đảm bảo được cái độ bền bên trên này là cái buồng trộn buồng trộn của nó thì thiết kế hình nón như này cái hình phễu như này đấy và ở dưới là một cái trục xoắn đấy cái trục này nó quay thì nó sẽ à, hất cái cám tạo cái cám của chúng ta lên thì ờ, nó sẽ trộn đều với nguyên liệu chúng ta thì ờ, một lưu ý ờ, cho bà con lúc sử dụng đấy là chúng ta chỉ trộn được cái nguyên liệu tổ ẩm khoảng 30 đến 40 phần trăm thôi đấy, trường hợp mà nguyên liệu mà ẩm quá thì chúng ta sẽ không được sử dụng cái máy này thì, nguyên liệu nó phải có cái độ tơi để nó có thể khoát lên đảo lên được thì nó mới trộn đều được đấy. còn đây là trước mặt trước của máy thì là cái cửa xả cám ở đây đấy cửa xả cám thì nó sẽ có một cái tấm ở đây cái tấm này để chắn cám này đấy lúc chúng ta trộn thì chúng ta sẽ lắp cái tấm này vào trường hợp mà trộn xong mà lấy nguyên ra chúng ta sẽ uh, cất cái à, dơ cái tấm này lên đấy cho cám ra nhiều ra ít thì chúng ta sẽ uh, dơ cái tấm này lên uh, đây là cái cửa ra thì uh, bên này thì nó sẽ có hai cái móc để bà con móc cái túi vào đây đấy, cái túi cái bì vào đây thì uh, chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ thu được cái phần là là, là nguyên liệu sản phẩm sau khi trộn xong ra ở đây cái miệng nó thì ờ, cũng ờ, tầm khoảng 18 18 cm đấy vuông 18 ở bên này thì nó có thiết kế cả cái cầu dao đấy on là bật đây còn off là tắt đấy dây điện thì cũng ờ, sử dụng có sẵn như này à, dây thì bà con theo máy thì dây là khoảng 2 m rồi đấy trường hợp bà con về chúng ta mang ra xa hơn thì chúng ta có thể thiết kế thêm dây chuyền à, phích cắm chuyền như này để chúng ta sử dụng đây ờ, với cái máy này thì sử dụng motor một kg mốt đấy motor dây đồng à, tương đương với là 1,5 ngựa motor thì hiện tại chúng tôi đang lắp motor của Trần Hưng Đạo đấy và cái ờ, truyền động ở dưới này truyền động thì bằng à, dây xích bánh răng như này thì cái dây xích này thì chạy rất là bền đấy thì à, sử dụng cái xích xe máy thì à, bà con sử dụng lâu dài thì chúng ta sẽ tra mỡ vào đây tra dầu vào đây như xe máy xe đạp chúng ta bình thường thôi đấy để đảm bảo cho cái xích của chúng ta cái nhông cái xích nó sẽ được bền hơn đấy bà cũng có thể nhìn thấy đấy sử dụng hai cái đĩa hai cái nhông bằng sắt rất là to ờ, ở, đây đấy. motor này thì ờ, sử dụng ờ, vòng tua 1400 vòng một phút thôi đấy. motor tôi chậm và qua cái bu này thì vòng tua của nó chỉ tầm khoảng được 3 đến 500 vòng một phút thôi đấy nó sẽ giảm tua qua cái bánh răng và bu ly đấy là cái máy à, trụ 50 cân đấy. còn à, tiếp theo đây là cái máy trụ 75 thì uh, hình thức thì nó cũng giống nhau thôi nó to hơn nó phóng to phiên bản phóng to thì vẫn uh, là uh, cái trụ xoắn ở giữa đây bà con thể cái này ngắn hơn thì cái trụ xoắn nó chỉ ba vòng thôi còn ở đây thì một hai ba bốn vòng bốn vòng cái trụ xoắn này thì nó sẽ cao hơn ở giữa này thì nó có có cái nắp này đấy nó có cái có nắp nhựa thì bà con để ý nó sẽ có con ốc ở đây đấy con ốc ở đây thì ờ, trường hợp bà con mà chúng ta về mà cảm giác cái máy nó bị đảo thì do cái con ốc này nó bị lỏng này đấy thì bà con sẽ mở cái nắp này ra chúng ta siết chặt con ốc 17 ở trong này vào đấy thì nó sẽ siết chặt cái ờ, cái cái trục ở giữa này đấy đảm bảo cho cái trục nó chắc chắn thì uh, lúc quay thì nó sẽ không uh, lúc sử dụng thì nó sẽ không bị lắc không bị đảo đấy, cái nắp nhựa này ta lắp vào đây <coughs> à, đấy máy 75 à, kg thì nó cũng thế to hơn còn à, tiếp theo là máy 100 kg đấy 43 100 kg như này đấy thì nó cũng là to hơn nữa đấy sử dụng 1 2 3 4 5 cái vòng xoắn như này 5 cái vòng đấy và thiết kế thì cũng tương tự thôi đây thì hoàn toàn bằng inox 304 à, dưới chân đấy là bằng inox hay là một thiết kế đã phích cắm đấy uh, automat đầy đủ đây cho bà con à, đây nữa là bà con có thể những cái độ hoàn thiện ở bên uh, nắp thành đây đấy. đây được gò hàn rất là kỹ đây chống uh, hàn thì được hàn đây, hàn các điểm này hàn là các điểm khoảng cách ngắn ngắn khoảng 2 phân 3 phân lại đây đấy chấm chấm từng điểm chấm từng điểm đây đấy từng điểm rất là đều nhau và sau đấy sau khi hàn xong thì được mài qua một lớp đấy mài qua một loạt rất là đẹp ở đây đấy đảm bảo cho bà con sử dụng thì không bị là uh, xước tay xước chân hoặc là quần áo có va quyệt vào thì không bị rách không bị đứt đây ở đây xung quanh thành cái những cái chỗ giáp mối này chỗ giáp mối thì được hàn đấy được hàn lại và sau khi hàn xong thì được sử dụng máy mài mài qua rất là đẹp ở đây đấy bà con có thể nhìn cái độ hoàn thiện của máy rất là tốt đấy, rất là đẹp rất là chắc chắn ở xung quanh này thì nó sẽ có bốn con ốc này bốn con ốc ở đây thì ờ, để bắt thẳng vào cái ờ, khung chân chân đế ở đây đấy thì bà con để ý là cái bốn con ốc này thì cũng hoàn toàn bằng inox đấy, bốn con ốc này thì cũng hoàn toàn bằng inox đấy. <coughs> rất là đẹp còn ờ, đây là cái máy 150 kg này máy 150 kg thì máy to nhất ở bên chúng tôi sản xuất thì máy 150 kg thì cái ống của nó nó sẽ cao hơn và ở bên trên này nó sẽ có thiết kế thêm một cái à, hai cái thành inox nó hạ nó nó hàm vào nhau như này để cố định cái trục giữa của nó vì ờ, cái ờ, buồng buồng quay này nó cao cho nên là ờ, cái độ văng ở bên trên nó lớn nên là thiết kế thêm cái này đấy để giữ cái trục ở giữa nó cân đối nó chắc chắn hơn đấy vì cái buồng quay này nó cao này đấy, báo định đấy nó cao 1 2 3 4 5 6 có cái bánh xoắn như này nó khá là cao cái thùng nó khá là sâu cho nên là để đảm bảo công suất thì nó sẽ kết thêm hai cái thanh inox bên này nữa đấy, cũng rất là chắc chắn ở đây ở đây nó có vặn hai con ốc chết ở đây đấy. rất là chắc chắn máy đường kính à, kích thước à, 150 cân đấy còn đây là phần sau đấy, cũng hoàn toàn bằng inox mà có thể nhìn thấy từ xa rất là đẹp ở đây đấy. thì uh, với cái máy này thì bà con có thể trộn được nguyên liệu uh, cho gà cho vịt này đấy hoặc là nuôi tôm nuôi cá đấy nguyên liệu chúng ta cần pha thêm chế phẩm sinh học hoặc là pha thêm đạm thêm vitamin đấy hoặc là trộn nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như là lúa này gạo này ngô này đấy mà chúng ta cần trộn đều đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái máy này để chúng ta trộn đều lên để chúng ta sử dụng đấy thì ờ, với cái máy này thì ờ, đơn vị sản xuất là điện máy Cường Linh thì cơ sở là Hà Nội nhưng mà có giao hàng về ờ, tận nhà cho bà con ở trên mọi miền tổ quốc với bà con ở trong miền Tây, miền Nam thì bà con vẫn có thể là nhận được hàng bằng cách là chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện hoặc là gửi xe về cho bà con đấy còn trường hợp chúng ta ở gần thì chúng ta có thể gửi xe hoặc là cũng là gửi bưu điện à, Việt theo về tận nhà thì à, quý các bạn có nhu cầu mua máy trộn cám, máy ờ, trộn thức ăn chăn nuôi thì à, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển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

để ủng hộ cũng như để xem các video mới nhất từ chúng tôi. À, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.